xin chào à, cả nhà đã đến với kênh à, Trọng Kha Cuộc Sống Cà Mau ha à, Hôm nay à, tháng 12 rồi thì đang vào mùa ong rồi Thì mình chuẩn bị đi ra sau vườn để lấy ong rồi Lâu rồi mình không có lấy ong rồi thì hôm nay mình làm clip mình chia sẻ cả nhà cách lấy ong rồi nha Thì dụng cụ mình lấy ong rồi mình chuẩn bị dao Một con dao ha Rồi một cái dĩa để đựng mật ong một à, à, ít dừa sợi dừa này là gáo dừa nè mình uh, lọt ra mình lấy cái sợi mịn nè rồi với một cái ống quạt để chút xíu nữa mình đốt mình ung cho cái con ong nó nó đi ra ha và giờ mời cả nhà cùng theo mình trải nghiệm đi lấy ong ruồi nha giờ đi nha rồi ong á thường là nó đóng ờ, trong cái bụi này ha để mình đi vô mình kiếm thử có không ha rồi giờ đưa ờ, đây để coi có ông không rồi cái bụi này không có rồi ha giờ đi ra ờ, con rồi nó đóng rất là kỹ để à, trải nghiệm đi lấy ông rồi cà mau có đồ được luôn rồi mình là thưởng thức tại chỗ luôn nha rồi coi có đóng không có con chó đi theo đây đây có rồi kìa trong này có ông ruồi à đây, đây có này có này đây đây, đây. thấy chưa đó thấy thấy không rồi không ừ. đây đây đây đây để, để, để, để camera gần gần lên chút xíu ha để cho mọi người dễ thấy cái con ruồi trước khi mình lấy mình chắc cũng mình à, dẹp à, mấy cái à, cái mấy cây này ra cho trống nè đó mọi người thấy có ong ruồi trong này ha rồi giờ mình lấy ha trước khi mình lấy mình cũng dẹp cho nó bớt rồi giờ mình thủ sẵn cái cà dừa nè mình để đây rồi mình đi vô mình à, dọn cho nó trống cái cái này ha trống cái đường vô rồi mình đốt à, ít dừa ha khối dừa bay qua nó quấn nè, à. hùng khói hùng khói cho nó xay khói quá trời ộp ơi à, mọi người thấy nè đó cái ốc nguyên một ổ ờ, mật rất là to luôn mọi người mình đang không có, ông này à, hổng này à, nó lấy mặt về à, cũng rất là đầy thổi khói nè cho nó xay khói ha Đó. giờ mình đủ cho nó xuống cái con ong này nè nó cho nó xay xay chút xíu con ong này nó bay ra đi mình nuôi lại nha đó mình nuôi lại nha, nuôi lại để cho cái con ong này nè cho nó làm tổ khác phê nó nghe một khói là nó nó hôi nó không không có đánh mình à, bẻ cái này rồi quá ngon quá ngon luôn trải nghiệm hôm nay à, lấy ong rồi à, rất là thú vị à, mình lấy cái tay mình gạt gạt cho con ong này nè nó đi ha để mình nuôi lại chứ cho nó đóng lại tổ khác ha ong rất là tròn mặt luôn không khói chút cho nó xây khói cho nó bay hết đi mình nuôi nó lại cái con ong này nó bám bám vô đây là con ong thợ nè đó nó ong thợ con ong này à, là nó à, cho mật rồi rồi xong ha rồi, quá trời ok rồi giờ mình đi vô nha đi vô nhà mình coi mình lấy mặt này ra mình giặt mình lấy mặt này ra ha rồi được con cá khá là to luôn rồi mình đi vô nha để ông thôi nó quánh chết à rồi mọi người thấy ông rồi rất là to mặt ha đó đầy luôn nè rồi à, cái phần ông con á, thì nó đang à, nó còn ở trong cái à, cái tổ của nó nó chưa ra đó ông này rất là ngon luôn rồi mình cắt ra ha để mình dắt mình lấy mặt mình cắt cái phần à, của ong non ra đi mình lấy cái cục mật viên ra rồi để dở lên coi wow quá ngon luôn ông này ông ruồi tự nhiên nè ông đóng tự nhiên luôn cái phần ở dưới là cái phần của à, cái à, con ong nó đóng ở trong cái à, mấy cái tổ mấy cái trong cái lỗ này ông này con con non rồi dạ dắt mặt ra đi mình à, sao cắt cái cây cho nó ấy không hay là không, vậy luôn hả chắc lấy mặt ra đó mặt vàng ôm luôn ông này mặt nhiều á chảy thấy ngon ha mặt vàng mật ong này thì làm thuốc rất là tốt quá trời thơm luôn ong gùi tự nhiên luôn ong gùi thiên nhiên luôn nha mọi người mặt nó vàng thơm quá dắt xuống dắt xuống chảy mặt xuống chảy xuống mình dắt nào hết mặt này thôi ha nãy chứ phải mình để cái kèo đứng lên thôi mình dắt nó dễ đang à, dắt ra để cho nó à, xuống hết mặt ha mặt rất là ngon rồi được một à, một ít mặt ha mọi người đó mặt ong vàng ôm luôn rồi như vậy là mình chia sẻ đến cả nhà cách lấy ong ruồi đến đây là hết nha cả nhà đăng ký kênh và nhấp vô nút chuông để khi à, mình có video thì à, cả nhà nhận được video mới nhất của mình nha và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại à, video tiếp theo ha